Trong phần kiến thức, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu lần lượt các ví dụ. Mời các con cùng vào bài toán 1. Có 35 lít mật ong, chia đều vào 7 bình. Hỏi mỗi bình có mấy lít mật ong? Đây là một bài toán mà chúng mình đã từng học ở lớp 2 rồi đúng không nào? Các con hãy quan sát, có tất cả 35 lít mật ong, chia đều vào 7 cái bình. Và người ta hỏi một cái bình như thế này thì có bao nhiêu lít? Bài toán sẽ được tóm tắt 7 bình có 35 lít và bây giờ một bình có bao nhiêu lít? Các con có giải được bài toán này không? Chúng mình cùng giải nhé. Bài giải Một bình có số lít mật ong là Chúng mình sẽ lấy 35 chia cho 7 bằng 5 lít mật ong Đáp số 5 lít mật ong Các con thấy đây chính là phần rút về đơn vị đấy. Tại sao lại là rút về đơn vị? Các con hãy cùng cô phân tích nhé. Người ta cho số lít của 7 bình đi tìm số lít của một bình chính là rút về đơn vị. Cũng giống như khi các con biết là 5 gói có 15 cái kẹo, vậy một gói có bao nhiêu cái kẹo? Mình đi tìm số cái kẹo của một gói cũng chính là rút về đơn vị. Rút về đơn vị có nghĩa là ta đi tìm đơn vị của một nhóm. Và rút về đơn vị, bao giờ các con cũng phải thực hiện bằng phép tính chia. Và chỉ có tìm được một bình, các con mới dễ dàng tìm được ba bình hay tìm được hai bình theo yêu cầu của đề bài, đúng không nào? Và cô nhắc lại, đây chính là phần rút về đơn vị. Rút về đơn vị có nghĩa là tìm đơn vị của một nhóm các con nhé, hoặc là tìm đơn vị của một phần